Covid-19 sẽ qua, Covid-19 sẽ qua Bầu trời lại xanh bao la, cuộc đời lại xanh bao la Xin em cứ việc ở nhà Covid-19 sẽ qua, Covid-19 sẽ qua Bầu trời lại xanh bao la, cuộc đời lại xanh bao la Xin anh đừng có lạc cả Covid-19 sẽ qua, Covid-19 sẽ qua Bầu trời lại xanh bao la, cuộc đời lại xanh bao la Xin em cứ việc ở nhà à. Covid-19 sẽ qua, Covid-19 sẽ qua Bầu trời lại xanh bao la, cuộc đời lại xanh